Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 6, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào của tác giả Ngọc Phú, sách giáo khoa từ trang 82 đến trang 86. Trước khi đọc, chúng ta trả lời câu hỏi 1. Em biết những chương trình nào trên các phương tiện truyền thông, Internet cung cấp nhiều thông tin thú vị bổ ích về đời sống của muôn loài trên trái đất. Em suy nghĩ gì về việc chúng ta phải thường xuyên tìm hiểu các tài liệu đề cập đến sự đa dạng của thế giới tự nhiên? hai Trong số những tài liệu, bộ phim kể về các loài sinh vật mà em đã đọc, đã xem, tài liệu Bộ phim nào để lại cho em nhiều ấn tượng nhất? Vì sao? Các em biết những chương trình nào thì các em nêu ra chương trình chuyên về à, các cái loài trên trái đất là có chương trình thế giới động vật đúng không nhỉ? Thế ngoài ra còn có một số những cái tạp chí rồi một số những cái à, chương trình người ta review à, về rừng rậm Amazon rồi thì về một số như ờ, cái cái sự khám phá dưới đáy đại dương chẳng hạn là cũng có. Tuy nhiên thì cô sẽ giới thiệu với các em chương trình mà nổi tiếng nhất là chương trình thế giới động vật trên kênh VTV2 hoặc là à, Animal Planet à, kênh 45 à, chúng ta phải thường xuyên tìm hiểu các tài liệu để bổ sung kiến thức sự hiểu biết thực tế về thế giới tự nhiên và ý thức được vấn đề bảo vệ sự đa dạng sinh học đó là những suy nghĩ về việc chúng ta phải thường xuyên tìm hiểu các tài liệu liên quan đến thế giới tự nhiên. Câu 2. À, thực ra các em có ấn tượng với bộ phim tài liệu nào thì các em kể ra không nhất thiết phải giống của cô nhé. Ở đây là bộ phim cô đã từng xem, đã từng trải nghiệm và um, đã từng rơi rất nhiều nước mắt các em ạ. Và à, không thể quên được. Bây giờ cô tìm lại ở trên các kênh YouTube thì chỉ có um, cái việc gì với phim thôi chứ không có nguyên vẹn cả một cái bộ phim mà đã từng xem cả. Nhưng các em có thể xem cái review đấy, nó cũng mang hết tinh thần của cả bộ phim trong số những tài liệu bộ phim kể về các loài sinh vật mà em đã đọc, đã xem, bộ phim để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là âm 8 độ. Em thích bộ phim này nhất vì phim có ý nghĩa sâu sắc về sự thông minh, tình nghĩa của những chú chó, cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh giá ở Nam Cực tới 170 năm ngày và những nỗ lực giải cứu đàn chó của chủ chúng. Bộ phim rất là hay các em ạ, rất là xúc động. À, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ờ, một chút về văn bản này nhé. Văn bản có bố cục gồm 3 phần. Phần A là phần mở đầu, tức phần đặt vấn đề. Nội dung chính là đời sống của muôn loài trên trái đất và sự cân bằng rất dễ tổn thương của nó, thể hiện ở đoạn văn 1. Là phần thông tin chính. Phần thông tin chính này có 3 nội dung chính. Nội dung 1 là sự đa dạng của các loài, thể hiện ở đoạn văn 2, 3, 4. Nội dung thứ hai là tính trật tự trong đời sống của muôn loài thể hiện ở đoạn văn 56 và cuối cùng là vai trò của con người trên trái đất thể hiện ở đoạn văn số 7. Phần 3 là phần kết thúc. Nội dung chính là kết luận vấn đề thể hiện ở đoạn văn số 8. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời các câu hỏi. Câu theo dõi số lượng các loài sinh vật hiện tồn tại trên trái đất và số lượng loài đã được con người nhận biết. Chúng ta theo dõi ta thấy là theo ước tính của nhiều nhà khoa học trên trái đất hiện có khoảng 10 tỷ loài sinh vật. 10 tỷ nhiều nhỉ? Hiện nay con người mới chỉ nhận biết được khoảng 1 tỷ 400 nghìn loài, trong đó có hơn 300 nghìn loài thực vật và hơn 1 tỷ loài động vật. Theo dõi những nhân tố gây ảnh hưởng đến sự đa dạng ở từng quần xã Chúng ta trả lời, sự đa dạng của từng quần xã phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con mồi, vật ăn thịt và mức độ thay đổi của các yếu tố vật lý, hóa học của môi trường. Câu tiếp theo, theo dõi trật tự trong cuộc sống của muôn loài được thể hiện như thế nào? Chúng ta trả lời, trong quần xã luôn luôn tồn tại một trật tự, trật tự trong cuộc sống của muôn loài là loài ưu thế, loài thứ yếu, loài ngẫu nhiên, loài trụ chốt, loài đặc trưng. Loài ưu thế như cây thông cho quần xã rừng thông đóng vai trò quan trọng cho quần xã do số lượng nhiều và có khả năng hoạt động mạnh. Loài chủ chốt như sư tử ở các đồng cỏ hay cá sấu ở đầm nước, châu Phi đóng vai trò kiểm soát, khống chế hoạt động của các loài khác và duy trì sự phát triển ổn định của quần xã. Ngoài những điều kể trên, trật tự này còn được thể hiện ở sự phân bố các loài trong không gian sống chung hoặc theo chiều thẳng đứng, như sự phân tầng của thực vật trong rừng mưa nhiệt đới hoặc theo chiều ngang và trải theo bề rộng của địa hình, để giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài và giúp từng loài có thể sử dụng nguồn sống của môi trường một cách hiệu quả nhất. Câu suy luận những bước tiến vượt bậc của nhân loại có ảnh hưởng đến cuộc sống muôn loài không? Chúng ta trả lời, những bước tiến vượt bậc của nhân loại đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của muôn loài. Chúng ta trả lời, những bước tiến vượt bậc của nhân loại đã có ảnh hưởng đến cuộc sống muôn loài. Sự cân bằng trong đời sống muôn loài ít nhiều bị xáo trộn, phá vỡ. Thêm vào đó, những yếu tố vô sinh của môi trường cũng phải chịu những tác động xấu. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau khi đọc. Câu 1. Những con số, dữ liệu nào trong đoạn 2 theo ước tính đến lẫn nhau của muôn loài thể hiện sự phong phú của các loài trên trái đất? Chúng ta trả lời, những con số, dữ liệu trong đoạn 2 thể hiện sự phong phú của các loài trên trái đất là Trái đất có khoảng trên 10 tỷ loài sinh vật bao gồm cả thực vật và động vật hiện nay con người mới chỉ biết được khoảng trên 1 tỷ 400 nghìn loài, trong đó có trên 300 nghìn loài thực vật và hơn 1 tỷ loài động vật. 2. Đoạn 3, các loài động vật đến riêng từng loài đã nói gì về sự đa dạng của các quần xã sinh vật? Chúng ta trả lời. Đoạn 3 đã nói về sự đa dạng của quần xã sinh vật. Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã trong những biome khác nhau. Mỗi quần xã có thể được xem như một thế giới riêng trong đó có sự chung sống của một số loài nhất định. Câu 3. Nêu những căn cứ giúp ta hiểu được tính trật tự trong đời sống của muôn loài. Theo em, việc thiên nhiên duy trì trật tự ấy có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta trả lời, những căn cứ giúp em hiểu được tính trật tự của đời sống muôn loài là cơ cấu tổ chức của quần xã bao gồm loài ưu thế, loài thứ yếu, loài chủ chốt, loài ngẫu nhiên, loài đặc trưng. Mỗi loài có một vai trò khác nhau trong quần xã, góp phần tạo nên và duy trì sự phát triển bền vững của quần xã. Theo em, việc thiên nhiên giữ gìn, duy trì trật tự ấy có ý nghĩa tạo nên sự đa dạng, phát triển bền vững của các hệ sinh thái trên trái đất. Câu 4. Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong từng quần xã sinh vật sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Chúng ta trả lời, nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong từng quần xã sinh vật sẽ không thể duy trì. Các loài trong quần xã cần quan hệ hỗ trợ để cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ và ràng buộc lẫn nhau để cùng tồn tại, duy trì tạo nên sự cân bằng tuyệt hảo và nhịp sống ổn định lâu dài trong quần xã. Câu 5. Theo em, đoạn nào trong văn bản thể hiện rõ nhất cách trình bày văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả? Chúng ta trả lời, đoạn văn thứ bảy thể hiện rõ nhất cách trình bày văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả trên trái đất đến đẹp đẽ này trình bày về việc phát triển quá mức của loài người đã dẫn đến những hậu quả về thiên nhiên, trái đất mà con người đang phải gánh chịu. Câu 6. Cách mở đầu và kết thúc của văn bản thông tin này có gì đặc sắc? Chúng ta trả lời cách vào đề và kết thúc vấn đề gián tiếp thông qua lời nói của vua sư tử Mufasa với con trai Simba trong bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử quen thuộc với thiếu nhi. Đoạn mở nêu vấn đề và đoạn kết kết thúc vấn đề giàu sắc thái cảm xúc đã làm mềm đi sự khô khan thường có của văn bản thông tin, hơn nữa còn gợi lên nhiều liên tưởng mở rộng làm sâu sắc hơn vấn đề thông tin. Câu 7. Con người có thể làm gì để bảo vệ sự phát triển phong phú của thế giới sinh vật? Chúng ta trả lời, những việc con người có thể làm để bảo vệ sự phát triển phong phú của thế giới sinh vật như trồng cây gây rừng, bảo vệ các loài động vật quý hiếm và hoang dã, các loại sinh vật biển, cải thiện hồ chứa nước. Phần viết kết nối với đọc, hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Câu này sẽ là câu chủ đề ta đưa lên đầu tiên nhé. Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Các loài thực vật thì làm thức ăn cho động vật ăn cỏ và tạo ra oxy duy trì sự sống cho muôn loài. Các loài động vật ăn cỏ thì là thức ăn cho loài ăn thịt. Xác của muôn loài lại được các loài vi khuẩn phân giải thành chất hữu cơ, nuôi dưỡng các loài thực vật. Sự phát triển hay biến mất của một loài đều ít nhiều ảnh hưởng đến những loài xung quanh trong quần xã. Lưới thức ăn, chuỗi thức ăn và các con đường, mối quan hệ sinh thái của các loài bền vững phát triển theo năm tháng. Tóm lại, trong quần xã và trên hành tinh này, muôn loài đều ràng buộc lẫn nhau để cùng tồn tại, phát triển. Về tìm hiểu thông tin chính trong bài, sự đa dạng của các loài thể hiện ở các thông tin mà chúng ta đã trả lời câu 1 Tính trật tự trong đời sống của muôn loài thể hiện ở biểu hiện đầu tiên là dựa vào tính chất của loài trong quần xã, có loài ưu thế, loài thứ yếu, loài ngẫu nhiên, loài chủ chốt, loài đặc trưng. Trật tự này còn thể hiện ở sự phân bố các loài theo không gian sống chung. Biểu hiện thứ hai là dựa vào mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Quan hệ hỗ trợ gắn liền với việc chia sẻ cùng nhau cơ hội sống. Quan hệ đối kháng được biểu hiện qua việc cạnh tranh, ký sinh, ăn thịt lẫn nhau. Hậu quả khi tính trật tự bị phá vỡ là làm giảm hoặc thậm chí tuyệt chủng các thành phần trong hệ, làm mất đi sự đa dạng sinh học. Và những việc con người có thể làm để bảo vệ sự phát triển phong phú của thế giới sinh vật là trồng cây gây rừng, bảo vệ các loài động vật quý hiếm và hoang dã, các loại sinh vật biển, cải thiện hồ chứa nước. Về tổng kết, nghệ thuật, văn bản đa phương thức, kết cấu đầu cuối tương ứng, đặt vấn đề trong tương quan với bộ phim Vua Sư Tử,